vẫn Anh liêng gì anh? Chưa đi Liêng đi Vẫn liêng Giải 500 Tú không quá, tố không quá 5 triệu à. Đi chưa? Có gái, tôi đồng gái rồi này Đồng gái À, hai bên này Chia luôn Còn tẩy không đấy? Ẩm triệu đấy Cân 100 1 triệu Ok, ok, ok Bằng mặt 1 triệu Bỏ này Bỏ này Cân Cân, cân, cân, cân, cân cân này năm đó chưa thấy gì ba triệu cân mấy bốn bắt cái sáu điểm bốn điểm mình bảy điểm u bắt chứ để người ta làm được mãi à bắt tất anh anh anh nhanh lên nhanh lên nhanh lên không bọn nó đến rồi đấy đây dùng gì mà quá thế Ôi, nhanh lên anh ơi nhanh lên em nằm sẵn đây rồi đấy làm luôn đi anh luôn đây năm năm người đó năm người đó Ui, anh ơi chết rồi, không kịp rồi, chúng nó đến rồi kẽ đó kệ Thôi, thôi anh anh đeo đi xong tí đã phím cho em Từ từ từ từ từ từ từ từ đã, từ từ đã phím thì cũng phải bảo với nhau với nhau chứ đây nhá tí ờ, anh cấu một cái là em bỏ nhá còn mà anh đẩy một cái thì em ờ, thêm tiền nhau nghe chưa? ok ok ừ. nhá để em ra một cửa nhá đi ra một cửa tí nữa nó nó hỏi chị bảo là anh đang thay quần áo thế okay, okay. Ừ. đây rồi đây rồi Ủa. Ủa, đây, đây, đây. chơi không hay là chân tay run đờ ra chơi nữa rồi ờ, quay tay em đấy à Thôi em có chơi đâu. Cân nhỉ? Một triệu nhỉ? Ngồi xem bồ em chơi thôi. Okay. Cân một triệu đấy. Thôi em ờ, đặt 3 triệu cho nó máu. Vừa làm mấy nháy. Em triệu á. ba đi cho nó máu. Chạy ngay đi, Sơn Tùng MTV. Thêm 3 triệu à? Cân cân thôi. 4 triệu cân đúng không? Đúng rồi. cân. Đây bỏ rồi. Cân. Cân tiêu anh. Thôi bỏ. Ngửa đi em. Ngửa ba. Chín thôi. Chín thôi. Chín thôi. Ôi, chín lô to nhờ đó Ăn đi ăn Tuyệt vời đi, ngon thế Một triệu cân luôn Nóng phát luôn À, được con mỡ nhà chả đó đấy Chả mấy khi Đỏ thế Nè, chia đi em Chia đi Chia luôn Chia luôn, chia luôn Không gà Ẩm một triệu Được không? Được luôn Em chia cho nhẹ nhàng chia kiểu mượn ra lấy lộc nhà này hai triệu cân lấy lộc chia kiểu hai triệu cân bài tôi cũng chưa lên tôi có thể đuổi cân hai triệu chia kiểu mượn để đấy anh bảo anh bảo đánh nhau đánh gọi tình thôi bỏ hai triệu thêm 5 triệu em hai triệu thêm 5 triệu căng luôn chó gì căng 5 triệu hai này ba này mà vâng, phải cho một cái ờ, đâm số đỏ đấy nhá số đỏ bỏ rồi bỏ đánh cái này bảy nước bài đánh điều gì được 5 triệu à 5 triệu đấy 8 triệu bỏ đi thôi vơ tiền chịu vơ tiền thôi kinh rồi nhà bỏ thế bài đỏ dã man đấy đâu được quẹt này đúng không dạ, Cân rồi. Okay. ra đi mình bỏ một triệu rồi đúng không ừ. ừ. đi nhà mày trước ra dạ, à, chia đi em à đẹp thế nhỉ chưa được văn nào cái này chỉ nhà nhà nhẹ mới gì có ẩm đâu ông này có ẩm đâu massage tí nhỉ ừ, có cái thuật gì biến lên nào ẩm đâu sủi ẩm một triệu to luôn bài đây vẫn chưa lên hai triệu cân S được được chưa quá đẹp luôn được chưa đẹp chưa lâu bao giờ mới về hai hai đẹp bằng em không hai thêm ba chúng à, tôi để anh tư vấn cho với yeah. Dạ, hai anh em mình hai này thêm ba đúng không Đấy, cân mấy là cân bọn, vâng, bọn vâng, tôi mấy là cân từ từ đấy bốn triệu bốn triệu 4 triệu là cân à ừ. từ từ từ em thôi bỏ đi bỏ đi úp vào nào cái đừng cho ai xem ạ đen quá bỏ bỏ đi tôi ba triệu bỏ, đi, bỏ đi bỏ đi tôi ba triệu cân à đuổi mấy triệu nha đuổi mấy triệu tôi đuổi ba triệu tôi ba triệu cân đâu lại thêm 2 triệu có được không à, đây cũng ông ơi đây của các ông hết đây 2 triệu cân này lấy về tiền của công đây ba bốn thêm năm bảy lúc bảy gì rồi chạy dạ. mất dép năm thêm à? năm kìa thêm năm triệu dạ, bắt đi làm gì một hai ba bốn năm theo không? Nào. Không? Theo không? Thêm gì? ăn được không mà thêm thôi đây mai ăn nha ôi ôi đường lên đỉnh lên kia đây đá thế ba thằng ạ chết khiếp luôn vào gà đây hỏng lên rồi hỏng lên rồi bốc cái nào chết đi hỏng hình rồi ẩm cái nào đây thôi gà đây cái này đấy hình ẩm đi em ẩm hai triệu đánh gì ẩm lối à lối luôn ngồi đây ông này ông ngồi vào đánh luôn không hai người đánh một người thôi đắt tay nhá ẩm ờ, đi ông chồng lên mà đánh nhi không không không thế đủ rồi ông ngồi ông ấy tôi mấy triệu cân bốn triệu cân à bốn triệu cân việc gì chả việc gì căng cái cười cân ông hai triệu cân đấy ba triệu cân đấy gây tay gây tay gây tay ba triệu đi liền về shop chưa thấy vướng cái gì mà ba triệu cân đi ba triệu cân à một này hai ba triệu cân này ba triệu cân thêm năm ừ, bốc nha thêm năm cần thế nhỉ thế giờ tôi bỏ vào bao nhiêu bốc nha cũng bỏ bảy bảy cơ à? bóc thật đấy một này hai này ba này bốn này năm này sáu này bảy này <coughs> kia cân đấy mấy là cân nhỉ nhà mình dạ. mấy là cân nhỉ đây là thêm năm đây, là dạ, ông thêm bao nhiêu đấy tôi cân ông vẫn bảy còn ông vẫn bảy à bà còn bà vẫn năm vào năm vào cân em năm triệu năm thêm hai em sợ đấy chị em bảy à ừ. 7 triệu em bỏ tổng 7 cái tôi mà thêm tất tay này nào theo được không 7 luôn đi đấy càng ừ, nhiều, hơn ông là mà năm bảy năm thêm hai cứ đánh theo đấu pháp của anh nhiều khi ăn đấy em ạ em ạ hai triệu cân hai triệu cân hai ba bốn này ai còn vợ này tí này gọi bao nhiêu à tôi thêm năm tiếp tiếp tục năm tiếp này dưới à? cái gì mà một năm này lại thêm hai nữa trong kia nghỉ rồi ông bảy bảy cân đúng không cô bảy bảy triệu cân bảy triệu cân bảy thêm hai bảy thêm ba cho mười tròn mười đi một này tiếp tiếp tiếp tiếp tay này nó chỉ đạo kinh nhỉ sáu này bảy thêm thêm năm đi tám chín mười động lực đánh kinh nhỉ mười hai xong kéo vào bích cả à? hai triệu đủ đấy đúng không ok mấy triệu cân thêm năm cho máu Nhà này có tấu không? Nhà này thêm bao Thêm 5 ờ, Ông 10 triệu nữa cân. Nhà này thêm năm Cân thôi. À mà vâng, vâng, tôi thêm 3 quên xin lỗi nhầm. À, thế thì 7. Tôi tôi tôi thêm năm tôi thêm năm Nhầm cứ nhớ nhầm. Cân thôi. Bây giờ mình vẫn mất vẫn vào năm nữa đúng không? Và bốn Thôi, 5 này cho tôi tôi, tôi mượn triệu. vẫn đây cái. Cân thì ngửa đấy Ở đấy. chín 90 gì? Hút được không? Thế <laughs> em lại chưa biết em rồi, bình tĩnh bình tĩnh. Cái gì đấy? À. Đấy. Ăn đi. Ôi nhà cái hai bốn Ăn đi Vâng thôi em Kikika Chính mười gì gặp Kikika Đây hai ba bốn đây khổ hai ba bốn chấp gì hai ba bốn Cày thế Sao màn thế nhỉ Cho anh ít nào ừ. Kiểu gì phải chia cho anh Quán tóc <laughs> Em cho anh Cho anh cả tình Nghỉ thôi chứ còn Hết tiền thì nghỉ đi cho ngày hôm sau Cho anh 500 rồi tí đi nhà nghỉ cái nhỉ May quá mình đến đấy có năm nước cân mất mấy triệu Đèn thế nhỉ Vay thôi không có chuyện cho anh ạ Vay thôi vay được vay là sao anh trả bằng kiểu gì anh trả ân trả tình à thế cái đấy anh hỏi bố em nhá <laughs> hay quá nhỉ ông ý ông thế nào để con biết được đây À, chào tất cả anh em đang xem clip nhé Thì cái video vừa rồi ấy, anh em có xem mấy anh em mình diễn lại với nhau mỗi cảnh đánh niêng bịp Những cái sân chơi của anh em nào mà anh em đi chơi Anh em không đưa được bài vào đấy Thì anh em có thể sử dụng cái ví đổi bài này Đấy các bạn nhìn cái ví đổi bài này thì không cần bài anh em nhé bài nào các bạn có thể đổi được đấy các bạn cứ đưa bài vào nó tự động nó hút ra rất là êm anh em nhé đấy ví này nó là ví dài ví này dành cho những anh em công sở hay những anh em là thanh niên dân chơi nửa mùa thì anh em có thể dùng cái ví này đấy còn những ờ, anh em nào già rồi tầm u 40 đổ lại thì anh em hay là anh em công nhân thì anh em có thể dùng cái ví gấp này nó điềm đạm hơn đấy còn là cái loại hai cái loại ví dài này dành cho những anh em dân chơi nửa mùa đấy thì là anh em có thể dùng cái ví dài này nó cũng rất là hiệu quả ví này thì các bạn có thể đựng được tiền nong giấy tờ thoải mái anh em này đấy đây nó là cái sạc ví đấy còn đây nó là ví chỗ đựng tiền các bạn có thể kéo khóa lên vào đây anh em đựng tiền nong vào đây thoải mái và bên trong đây nó đã làm cái máy vào rồi máy này thì nó chạy bằng pin anh em sạc pin và anh em có thể chơi được cả ngày đấy anh em thấy chưa rất là êm ví đưa vào phát là bài ra ngay đấy anh em thấy thì các bạn cái ví này các bạn không cần phải đưa bài vào bài nào anh em cũng có thể chơi được đấy đây. rất là êm anh em nhé đây là mình vừa mới lấy ví về mình quay luôn video thì nó còn kêu pin nó yếu còn khi ví đã đầy rồi thì anh em đưa bài vào phát là ví nó sẽ ra ngay đấy chẳng hạn như một ván bài này các bạn lên một ván bài này đấy anh em nhìn này ván bài này nó xấu quá thì anh em sẽ giấu một con bài vào đây anh em đi chơi liêng nhé anh em nhé hay chơi ba cây anh em sẽ giấu một con bài vào đây đấy bài của mình đã mất một con này anh em này thì nên cái ván bài sau thì các bạn chỉ được 9 14 này thì các bạn nhớ ở bên trong mình có một cái gì rồi thì anh em rút bài ra này anh em đưa này cây bốn này xuống dưới anh em sẽ đưa vào này phát đó, anh em đổi ra nó là cái gì rất là kín anh em nhé thì bài của mình là 9 10 di thì là cái hỗ trợ này thì anh em không cần phải bài còn kính này thì bắt buộc phải đi theo bài nhưng nó kín hơn cái ví này thì cái độ nguy hiểm của nó cao hơn những cái sân chơi nào của anh em anh em phải thật dễ ăn hay là anh em nát được người ta đấy có lổ ra cũng không ngại cái vấn đề gì hay là cái sân chơi nào anh em dễ ăn thì anh em mới chơi được cái ví này đấy đồ thì nó có sao mình nói vậy những cái nào anh em cứ alo cho mình mình sẽ tư vấn cho anh em cái nào nó hợp lý để anh em đi vào sân chơi anh em chơi ngoài ra anh em có thể lấy thêm cái áo đổi bài hay cái máy đánh bài nó là đồ chơi nó kín hơn nó hiệu quả hơn thì anh em cần anh em cứ alo mình sẽ tư vấn cho anh em để anh em lựa chọn một cái đồ chơi và sân chuỗi là, là hiệu quả nhất chào tất cả anh em cảm ơn anh em đã xem video